Thì hôm nay chúng ta sẽ học Phú Hồ Xin chào với chú Sa mà Anh chỉ là một lần duy nhất để chú Sa mà Đẳng cấp quanh vô à Quét chưa Quét rồi đâu Quét nè Ý Quét nè Ý Nè coi nè Quăng nè Quăng Đó. Trong chúng ta ai cũng đã quá bất ngờ Ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa Các em chia sẻ cho thầy đi chia sẻ cho thầy ừ, tôi kêu trời trời thấu mà tôi kêu đất đất nghe đúng thầy chỉ em mà ờ, ờ, chắc ờ, hết tiết học này thầy đi lên bệnh viện Duyên Phước ở quê thầy luôn ta rồi nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy có đang tung bay đi khắp kính kính à. có mấy ông sư đang nướng thịt ta đi xả đồn xả đoàn em còn hôn mê còn hôn quý vị ơi em đẹp lắm quý vị em còn hôn mê còn hôn mê. cả nhau làm gì phú bồi duyên hợp lại thành một đi đồ ngu thật là thú gì không ăn chữ ai đó em tìm được ai giống ăn thứ hai em thả tim em đứa gì